chiếu ra ba vang lừng tam coi châu lục lan trói lọi trời lam trong đêm sắp sắp đặt đặt sửa xa lục cung tiên chúa có bốn chữ để châu phê danh thơm nam bắc bắc trung kỳ bảo dân hộ quốc độ truy tứ phương sắc lễ mại đại vương trường thị lục cung từ đích đinh thị chúa tiên địa linh cắm cấm ma lập bên ta trời bạch hồ nhu đoàn thanh long dòng bích binh la nước tương trong leo nèo mà dài sông sông to quân quân quân eo chữ sinh nghề thông theo chúc hoa tư bề giáng trần chỉ lũ ta tinh tinh chúa say vạn vạn bình hùng gần xa đâu đó dốc dốc lòng không xa chúa tiên vâng vâng, vâng lệnh lệnh rơi ở trong bị ngọc ngọc ra ngoài bàn loan trần gian báo mộng bà trần thị lương tâm tâm đồng đồng bào thai mùa thu tháng chín ngày mười sinh ra công chúa các người trần gian sinh ra trầu đùng đùng tốt tốt tươi là thường chuôn vàng chốn phòng lo đêm ngày dương dục đặt tên chầu mê lục cúng lương ơn trời về đẹp kỳ phương khéo phi phương đào hoa long lành lành tính tính lầu lầu vẹt một bầu nước trong neo neo trách mi trách già sao khéo vờn vơ vô tình ép buộc lòng tự

trên ngàn quả nhiều hoa à. đêm đêm y à. phố cô rừng gọi nhau ai sang tỏ non một màu xuân sắc tốt tươi rươm ra lên trên ngàn làm cỏ nhiều hoa trầu lục đột đũa vào ra sớm chiều trầu lục đột đũa vào ra sớm chiều họp họp đẹp đẹp qua đêm này bán cho tiền đồ đôn lụa dày bồng lộc cho lắm về đến đây càng nhiều bà bán cho dài nhật sang nhiều bồng lộc cho nhiều hơn cân hoa lục hải công danh cho đồng hai trăm bông hoa đẹp về dâng mẫu hoa hình đồ chiếc chiếc mùa xuân quỳnh hoa đua lửa xa gần 哦哟。 tức thời trầu nên đỉnh núi hóa thần ý quầy gánh đậu non bằng nghe chim kêu véo hót trên cành đậu lá rừng chim oanh gọi bạn nhát nhát trông lên cánh ngàn chập chập trùng cô kêu gọi cảnh chiều hôm à, sẽ ra